nào cảm tạ chúa vì chúa rất nhân từ chọn một tình thương người đã ban cho đời nhà israel quang rực rỡ chiếu ra trên trần thế mừng hát lên ngày khai hoan ngày chúa đã chiến thắng từ thời này là quyền chúa giang cánh tay quyền lực thần kỳ diệu tay tay ngôi phong người giờ này và mãi sau chiếu ra trên trần thế mừng hát lên ngày khai hoan ngày chúa đã chiến thắng từ thời này là hòn đá thợ xây đa loài già dừng lại chuyện mê viên đã xây góc đường việc này người gây nên chính tay người làm ra thật lạ lùng vô biên có ai suy cho cùng đoạn tuế con vua đã viết đã sống lại hiến vinh người đem vinh quang rực rỡ chiếu ra trên trần thế mừng hát lên ngày khai hoan ngày chúa đã chiến thắng viết đã sông lại hiến vinh người đem vinh quang rực rỡ chiếu sáng trên trần thế mừng hát lên ngày khai hoan ngày chúa đã chiến thắng từ thời lòng nằm lạc lối bấm bênh giữa mù khơi chờ mong ánh sáng giang người đưa tới quê trời sông đã sống lại và chiêu xa trên muôn dân dân đến người chuộc lấy dân đến người chuộc lấy dân đến người chuộc dân đến người chuộc dân đến người chuộc dân đến người chuộc dân đến người chuộc lấy yêu đến tuôn trào sống lại ra khỏi mồ nặng dâng tiền chúa nặng dâng nặng dâng tiền chúa nặng dâng tiền chúa nặng tiền chúa nặng tiền chúa nặng dâng tiền chúa an thương ta chúa cứu chúa chúng ta đã sống lại khói mồ nào cùng dâng tiền chúa nào cùng dâng tiền chúa nào cùng dâng tiền chúa nào cùng dâng tiền chúa nào cùng dâng một bài tán tụng ca Alleluia Alleluia Alleluia Aleluya. Chúa đã sống lại cùng đưa tin vui nhanh vào mau đi đến nơi đất Galile Chúa người đang chờ vì Ngài đã phục sinh Chúa đã sống lại dương thế cùng hoàn ca hãy vui lên muôn người trần cùng hát bài ca phục sinh vì Chúa trời đất hiền thần cho đời này Ngài đã truyền muôn nước trên địa cầu rằng Chúa Cha nhân hiền, Ngài yêu thương dương gian. Người con chi ai, Ngài hiến cho con người, xóa tội gian trần và nay đã phục sinh. dương thế cùng hoàn ca hãy vui lên muôn người chân cùng hát bài ca phục sinh vì chúa trời đất hiên thần cho đời này ngài đã phục sinh hỡi hai môn đệ sao lắng lo u sầu vì chúa đã từ nạn đường em mau lê thế còn chi đâu nữa ôi biết bao mong chờ đến khi biết ngài thì ngài đã vượt xa Chúa đã sống lại dương thế cùng hoàn ca hãy vui lên muôn người chân cùng hát bài ca phục sinh vì Chúa trời đất thiên thần cho đời này ngài đã chưa nhìn và nếu tay chưa sờ vào vết thương nơi ngài thì lòng tôi chưa tin này cô ma hơi mau đến đây xem thầy hãy đưa tay sờ và thôi cứng lòng tin Chúa đã sống lại dương thế cùng hoàn ca hãy vui lên muôn người chân cùng hát vì chúa trời đất hiến thần cho đời này ngài đã phục sinh chúa đã sống lại dương thế cùng hoàn ca hãy vui lên muôn người chân cùng hát bài ca phục sinh vì chúa trời đất hiến thần cho đời này ngài đã cơn thay màu đào ngục sâu bừng dậy sự sống kìa vầng đông hay soi anh hồng và đêm đông màu nhường anh dương ngài mừng chúa giêsu vua trời hy sinh cho đời đạt sống lại thiên cung tưng bừng dương gian ca mừng ngài sinh cho đời đạt sống lại nén muôn ơn trời ban cho muôn người hưởng phúc ngời mừng chúa trời ban cho muôn người hưởng sống lại ngài là nguồn sống mới là hào quang soi chiếu nhân gian đời lầm than sóng gió nguy nan trong chúa khơi sang lòng con ca vang vang lời tung ca tình chúa bao la vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá Hallelujah tin mừng ơn cứu rỗi Chúa sống lại rồi đầy lối bóng đêm tội đời nó lên đường truyền ra bốn phương để muôn người thuộc mọi dân mọi nước được nhận biết con Chúa uy linh ngài phục sinh trong ánh quang vinh vang hồn ca hallelujah vang lời tung ca tình Chúa bao la vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá Hallelujah tin mừng ơn cứu rỗi Chúa sống lại rồi đầy lối bóng đêm cội đời dâng lên ngai bài ca thiết tha khúc can tạ dặn dào tình thương mến nhờ thập giá đem đến vinh quang tội trần gian con chúa xóa tan ân phúc thương ban tràn lan sức sống vang lời tung ca tình chúa bao la vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá Hallelujah tin mừng ơn cứu rỗi Chúa sông lại rồi đầy lối bóng đêm tôi đời vang lời tung ca tình Chúa bao la vì yêu thương ta hiến thân trên thập giá Hallelujah tin mừng ơn cứu rỗi Chúa sông lại rồi đầy lối bóng đêm tôi đời Hallelujah tin mừng ơn cứu rỗi lướt sông lại rồi đẩy lối bóng đêm tội đời gian vầng hồng dày màu chiếu lan soi nơi dương gian làm vạn vật thôi khóc than trên cao thiên cung chiều thần mừng như vỡ tung trong sâu âm ti loài từ thần khiếp hai hùng bởi vì chúa quyền biết câu ca cùng người mừng Thiên Chúa ta tin vui loan xa về sự nghiệp cứu thế nhân mau mau chư dân cùng thần phục trong thánh ân tôn vinh ba ngôi đồng hiền trị tới muôn đời bởi vì Chúa lại thì niềm tin của tôi ôi có dại khờ nhưng đức Kitô đã trên và đã sống lại ngài chiến thắng tư thân rồi ngài soi Chúng tiếng ca ngợi mừng Alleluia xưa tổ tông từ lâu sống trong cõi chết tình chúa lớn lao mãi luôn chưa tràn dạt dào chiều ấy đôi cao thập giá chúa treo thảm sâu chúa ta thần đã sống lại khúc trao dâng cùng cất tiếng ca ngợi mơ vắng lạnh mộng kia vỡ tan ngài đi sát bên nào biết ngài bẽ bánh ra mến thương gửi trao môn đệ họ mới nhận ra người lữ khách Phaolô đã từng nói, nếu Đức Giêsu không sống lại thì niềm tin của chúng ta trở nên vô ích. Và điều ấy đã không thể xảy ra bởi vì qua cái chết thập giá, Thiên Chúa đã siêu tôn người và cho người phục sinh, chiến thắng cái chết đã từng thống trị nhân loại xưa nay. Kể từ đây, những ai cùng với Chúa Kitô bước qua thánh giá đều được phục sinh vinh quang với Ngài trong nước trời. Để có chi vui nếu tình yêu không sống lại Cái chết người chỉ như một chứng tích không mây Mà ngôi tình yêu nếu mai hoài tan vỡ khi đức tin này có phải là cuồng si nhưng người đã sống lại tình yêu ơi người đã sống lại cho con hiểu được chân lý về một hạt mầm phải mục nát đi cho cây lá xanh lên màu và cho hoa trái dâng hương cho vũ trụ vươn mình bật tiếng hát cùng hoàn ca Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia Đừng đến em mau, có phải đi lên núi xa Thành ra người chỉ đau lòng cô đã vô tri Một mơ mà thôi bước công hầu vương đế Người đã chết rồi theo đuổi nửa bà chi nhưng người đã sống lại tình yêu ơi người đã sống lại cho con hiểu được chân lý về một hạt mầm phải mục nát đi cho cây lá xanh lên màu và cho hoa trái dâng hương cho vũ trụ vươn mình và tiếng hát cung hoàn ta Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. lên núi xa thành ra người chỉ đau lòng cô đã vô tri mộng mơ mà thôi bước công hầu vương đế người đã chia rồi theo đuổi nửa mà chi nhưng người đã sống lại tình yêu ơi người đã sống lại cho con hiểu được chân lý về một hạt mầm phải mục nát đi cho cây lá xanh lên màu và cho hoa trái dâng hương cho vũ trụ vươn mình và tiếng hát cung hoàn ca Hallelujah Hallelujah Hallelujah Alleluia Hallelujah nhưng người đã sống lại tình yêu ơi người đã sống lại cho con hiểu được chân lý về một hạt mầm phải mục nát đi cho cây lá xanh lên màu và cho hoa trái răng ngừa cho vũ trụ vươn mình hợp tiếng hát cùng hoàn ca Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia hãy tấu lên ngàn vàng tiếng đàn hãy hát lên ngàn vàng lời ca Alleluia Alleluia Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh chết treo thập hình và ngài đã phục sinh vinh quang và ngài đã phục sinh vinh quang Chúa có yêu thương nên ngài tự hà nên ngài tự hà để xin vâng cho trọn thiên yên để xin vâng cho trọn thiên yên Hơi núi hơi núi hãy hát hãy hát mừng đức kitô này, này đã sống lại mừng đức kitô này đã phục sinh hãy tấu lên ngân vang tiếng đàn hãy hát lên ngàn vạn lời ca alleluia alleluia xuống các bà đến nơi thấy ngôi mộ không và hoàng hôn buồn đau lo âu vì không biết thầy đang nơi đâu chúa thắng ma vương sông lại cai hoàn cứu độ mọi người để giải thoát cho người tội lỗi để thắp sáng cho người tâm tôi đôi núi hãy hát hãy hát mừng đức kitô này đã này đã sống lại mừng đức kitô này đã này đã phục sinh hãy tấu lên ngàn vang tiếng đàn hãy hát lên ngàn vang lời ca alleluia alleluia Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh chết treo thâm hình và ngài đã phục sinh vinh quang và ngài đã phục sinh vinh quang chúa quá yêu ta nên ngài từ hà nên ngài từ hà để xin vâng cho tròn thiên ý để xin vâng cho tròn thiên ý ơi núi rừng hãy hát mừng đức kitô này, này đã sống lại mừng đức kitô này đã phục sinh hãy tấu lên ngàn vàng tiếng đàn hãy hát lên ngàn vàng lời ca alleluia alleluia sáng tinh sáng các bà đến nơi hãy ngôi mộ không và hoang hốt buồn đau lo âu vì không biết khải hoan cứu độ mọi người để giải thoát cho người tội lỗi để thắp sáng cho người tầm tôi để giải thoát cho người tội lỗi để thắp sáng cho người tầm tôi từ nhân tình thương của người trải qua muôn thế hệ rất đỗi với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Ngài. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng với Ngài, chúng ta cùng hiến trì với Ngài. Chúa đã chết và đã sống lại. Chúa chiến thắng sự chết đau thương. Chúa nêu gương con đường thập giá chết và đã sống lại chúa xóa hết tội lỗi nhân gian chúa thương ban hồng ân cứu độ cho những người trung tín theo ngài nếu chúng ta cùng chết với đức kitô chúng ta sẽ cùng sống với ngài nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng với ngài chúng ta cùng hiến trì với ngài kẻ tình chúa luôn sống theo ngài luôn đi trong đường lối của ngài sống yêu thương công bình bác ai là tây chứ việc tốt hôm mai bước theo chúa dù phải xích xiềng dẫu bắt bơ đòn đánh gian truân hứa kiên gan bên tâm vững vàng phúc thiên đàng ơn chúa tuôn tràn nếu chúng ta cùng chết với đức kitô chúng ta sẽ cùng sống với ngài chúng ta kiên tâm chịu đựng với ngài chúng ta cùng nhiệm trì với ngài chúng ta cùng nhiệm trì với ngài yêu người thầy cho Chúa Xin cho con yêu Chúa hơn yêu người Xin cho con vui sống luôn tươi cười Xin cho con một đời đi theo Chúa Xin cho con hạnh phúc tình yêu xưa Xin cho con bên Chúa vui bốn mùa xuống trên đời du linh hồn tình chúa ngát hương trời đưa con về hạnh phúc xinh đẹp tươi này hồn con bên chúa sống ân tình này đời con yêu chúa hiến thân mình xin quay về sống vui đời phục sinh cho con quên mình yêu tha thứ xin cho con tha thứ yêu nhân từ xin cho con yêu chúa xa gương xin cho con vẹn tròn câu đoan hứa xin cho con tìm chúa người yêu xưa xin cho con chung tin tội quyết trừ bán xuống trên đời dù linh hồn tình chua ngát hương trời đưa con về hạnh phúc xinh đẹp tươi này hồn con bên chúa sống ân tình này đời con yêu chúa hiến thân mình xin quay về sống vui đời phục sinh cho con trinh trắng hơn anh trăng xin cho con yêu chúa tim vĩnh hằng xin cho con chọn tình yêu dâng hiến xin cho con tìm chúa trời vô biên xin cho con dâng chúa đời ưu phiền xuống trên đời dù linh hồn tình chúa ngất hương trời đưa con về hạnh phúc xinh đẹp tươi này hồn con bên chúa sống an tình nay đời con yêu chúa hiến thân mình xin quay về sống vui đời phục sinh chiến thắng ác vương ác quỷ và kẻ dữ bị xô nhào vào vực sâu đức Kitô đã biểu dương quyền binh nào hãy ca mừng chúc tụng chúa chúng ta trọn trên con đã toàn thông vinh quang nguyện năm vinh cứu cuộc về người nào những chứng ta kiên trung của người đã chiến thắng ác vương nhờ máu của chiến con và lời đoàn chứng họ đã không ham sống sợ chết nào hãy ca mừng chúc tụng chúa chúng ta chiến thắng ác vương ác quỷ và kẻ dữ bị xô nhào vào vực sâu đức kỳ tô đã biểu dương quyền binh nào hãy ca mừng chúc tụng chúa chúng ta trọn chuyên con đã toàn thông vinh quang nguyện năm vinh cứu cuộc về người nào những chứng ta kiên trung của người đã chiến thắng ác vương nhờ máu của chiến con và lời đoàn chứng họ đã không ham sống sợ chết nào hãy ca mừng chúc tụng chúa chúng ta được tuyên chọn chiến con đã toàn thắng vinh quang nguyện năm vinh cứu cuộc về người chiến con đã toàn thắng chỉ hãy nói cho chúng tôi hay Chị đã thấy gì Khi chị đi viếng thăm mộ Chúa Này chị Maria Madalena Chị hãy nói cho chúng tôi hay Chị đã nghe gì Trên đường về mà lòng chị mừng vui nói cho chúng tôi hay chị đã thấy gì khi chị đi viếng thăm mộ chúa này chị Maria Madalena chị hãy nói cho chúng tôi hay chị đã nghe gì trên đường về mà lòng chị mừng vui sinh Alleluia, Alleluia